mới nè Thích không? Dạ Dạ Dạ Cảm ơn à. ai không? Cảm ơn mẹ Rồi Rồi giờ mình cùng khui đồ chơi mới nha Wow ở đây có một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai ba Wow, có khủng long ba sừng nữa nè Quá đẹp luôn Ô có thread luôn Wow thread màu đỏ luôn nè anh em Trời ơi quá đẹp luôn Rồi vậy bây giờ mình khui luôn này Mình không chờ lâu nữa nè Ok mình sẽ khui luôn Quá đẹp rồi Thôi đầu khui cha cha mở đi Trời ơi <laughs> Hết chịu nổi rồi Wow Đây chịu cha mở cho Wow Và đây là con khủng long cánh bươm rồi đây là khủng long cánh buông này màu vàng khủng long ba sừng rồi khủng long cánh buông nha nè nó bóp kêu được luôn nha ủa cái con ủa <laughs> rồi đây là khủng long màu nâu khủng long ba sừng bóp kêu luôn nha mọi người ê ê ê cái quá chất đẹp luôn của nó rất là mềm rồi tiếp theo nè đây là loài khủng long ăn cỏ thực vật ăn khủng long chai. cổ dài đó khủng long cổ dài đó khủng long cổ dài trời ơi quá đẹp luôn đây là khủng long đầu chọc đầu trong màu hồng nha quá đẹp luôn tiếp tục là đây là khủng long khủng long gai hả ừ khủng long gai lắm wow có nhiều khủng long gai quá nè trời ơi quá đẹp luôn khủng long gai bóp kêu luôn không miếng cay chóc đẹp luôn nha mọi người ok chóc chóc chóc chóc ừ. chóc chóc quá đẹp luôn khủng long này như là khủng long huyết sáo thôi đâu cho cha em coi ừ, con con huyết sáo à, Trời ơi, nhiều con long đẹp quá Hôm nay đầu trụng mặn rồi, nhiều rồi chơi đẹp quá Wow, con này nhìn quá đẹp luôn Trời ơi, cha cha Kêu hay không? Quá hay <laughs> wow. wow Trời ơi đấy khủng long nào cũng kêu được luôn à quá và sau đây là siêu phẩm siêu phẩm tên tên tên khủng long ba đầu tứ tứ tứ tứ, để để để cho mẹ cho mọi người coi đó nè trời ơi khủng long ba đầu nha siêu phẩm luôn quá đẹp luôn con nào cũng bóp kêu được hết trơn luôn ờm ờm <laughs> rồi tiếp theo siêu phẩm hai rồi <laughs> siêu ba đầu luôn hai đầu có gai luôn quá ghê con thì hai đầu con thì ba đầu luôn kìa đầu kìa yo. rồi hai đầu đỏ ba đầu yo, luôn vô vô vô vô vô ổ bé ổ bé ổ bé <laughs> ổ bé ổ bé ổ bé ổ bé ổ bé ổ bé mà Nhiều quá Rồi giờ cạnh vô cái nách luôn đi Cạnh vô cái nách ngửa luôn à, túi quá, túi Chọc ghét, chọc ghét, chọc ghét, chọc ghét, chọc ghét Nhột quá, nhột quá, nhột quá, nhột quá Chết Trời ơi, túi quá, túi quá, túi quá Chịu Túi quá, chịu Túi quá, chịu Trời ơi, túi quá, ô nhiễm môi trường quá Oh my god. Ủa, khủng long, khủng long ăn gì mà khủng long làm liên tục vậy? Khủng long ăn khoai lang hả? Dạ. Trời dạ. ơi, Chi thả bơm dữ quá Chuối quá, giữ gìn vệ sinh môi trường nha bạn khủng long Chặt quá Ngọc quá, ngọc quá, ngọc quá Chặt không rồi bây giờ là chung cuối nè Tờ red Tờ red màu đỏ siêu hung dữ luôn Rồi nè cho mọi người coi cần cạnh luôn nè Wow đây là ham răng này nha Quá ghê luôn Quá ghê luôn Ủa con này nó kêu nhỏ quá cha cha rồi còn con gì nữa ủa hết rồi hả trời ơi <laughs> đầy đủ là tất cả ủa có bao nhiêu con ta nó bự à ờ nó bự quá nó đẹp quá à <laughs> xếp hàng vô xếp hàng vô rồi các bạn xếp hàng này điểm danh nào xếp hàng vô red có tờ <laughs> ba sừng rồi rồi đưa cho cha lắp vô rồi ba sừng có ba sừng ba đầu có ba đầu rồi đúng rồi hai đầu có hai đầu ui da té rớt cái đầu <laughs> ba chân có ba chân trời ơi nhiều khủng long quá được ơi quá đẹp luôn cổ đó. dài có cổ dài khủng này khủng long gì đẹp quá không biết không tờ rét rồi bây giờ mình xếp thành hai hàng đi trời ơi khu với bạn xỉu luôn rồi rồi mình xếp thành hai hàng đi quá đẹp luôn đây cho cà rét lên đứng đầu rồi đây là siêu phẩm khủng long quá nhọt quá nhọt ngọt quá nhọt quá rồi đúng rồi đây là siêu phẩm khủng long sau khi ờ, đập hộp <laughs> Đập hộp khủng long Đây là trò chơi phát huy trí tưởng tượng cho trẻ Nhựa nguyên sinh an toàn cho bé Đâu đọc đi Trăng trăng trăng cho bé Trò chơi là động vật khủng long Trò chơi là động vật khủng long Hay quá rồi ờ, cảm ơn mẹ nhiều chứ Cảm ơn mẹ nhiều Rồi con hứa sao Con hứa à, là chắc bạc Con hứa con sẽ ăn ngoan Học giỏi Học giỏi Giỏi luôn ha Mình Rồi. có 12 con khủng long Wow Wow Trời ơi khủng long nào cũng đẹp hết trơn luôn á Cảm ơn chim Chim hết Dạ <laughs> Rồi bây giờ cho khủng long học bài không? Đọc hát ABC đi A, B, C, C A, A, A, G F, A, G, G, G, H, G <laughs> Rồi các bạn sẽ nhảy cùng bài hát này hai ba A, B, C A, B, C A, B, C A, B, C A, B, C Các bạn hát cái gì vậy? Các bạn hát cái gì vậy? C A B C A B C D E F G H I J K L M N O P e, Q Yêu yêu ấy Trời ơi Rồi bây giờ bây giờ tạm biệt đi Tạm biệt đi cho khủng long đi ngủ đi Giờ tối rồi nè Chào Xin chào bye bye hẹn gặp lại